những lúc anh em chơi cờ bạc anh em thua tha nợ nần rất là nhiều phải vay mượn rất là nhiều thì đây như anh em thấy đây trên tay tôi đây là một con máy một siêu phẩm đấy, công nghệ mới nhất ở bên công ty chúng tôi có tên là máy này tên là i7 đấy cái thiết bị i7 này có thể giúp anh em chơi được cả ba bộ môn bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy cách thức chơi như nào anh em chỉ cần đến sân chơi nhá đấy, anh em không cần luôn bất cứ quân vị nắp đĩa vào sân chơi cả đấy, cái độ bắc xa của nó là từ 5 đến 10 mét trở lại đấy à, anh chị em chỉ cần khởi động máy lên Đấy, anh em chơi cái trò chơi nào thì anh em chỉ cần khởi động máy lên máy nó sẽ tự phân tích nó thu âm nó báo về cho anh em biết trước kết quả anh em đánh anh em đặt tiền đấy thì sau đây không mà làm mất nhiều thời gian của anh em nữa đấy, không để anh em phải chờ đợi lâu nữa giờ tôi vào các test thử luôn trực tiếp hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng cái máy này để anh em biết được cái độ hiệu quả và cách thức sử dụng nó như thế nào đấy thì đến ngày video hôm nay này tôi đã chuẩn bị cho anh em một bộ bầu cua này một bộ sóc đĩa này một bộ tài xỉu này đây để chứng minh luôn cho anh em ấy những cái đồ hôm nay tôi sử dụng để tôi test vào máy này hoàn toàn là đồ thường đồ chợ đấy tôi chuẩn bị cho anh em này đây là cái thanh nam châm bệ này đấy như anh em đến sân chơi đấy anh em nào không biết thì uh, đây tôi cũng ờ, hướng dẫn luôn anh em anh em đến sân chơi nào ấy anh em muốn kiểm tra đồ đạc là đồ có tang hay đồ công chuyện thì anh em cứ kiểm tra bằng thanh nam châm này đấy, nếu mà đồ hít đồ có tang đồ công chuyện thì nó hít rất là chặt anh em nhé đây những cái đồ của tôi hôm nay sử dụng test anh em này không hề hít anh em thấy chưa đấy anh em cứ đến sân chơi anh em kiểm tra sơ qua thanh nam châm này đấy đồ có tàng đồ có chuyện đấy hết này anh em biết ngay những cái đồ đấy là anh em nên đi về anh em không nên chơi đấy về cái máy này thì hột tài xỉu hay hột bầu cua vị à, sóc đĩa ấy, bất kể quân hột vị nắp đĩa nào máy vẫn có thể bắt báo bình thường đấy, như hôm nay tôi sử dụng vị lá bài hột tài xỉu này hột bầu cua này hoàn toàn là đồ thường đồ chợ hết đấy, bắt sành bắt xứ này đấy, tiếp theo là cái nắp bầu cua này đây anh em thấy chưa không hề hít này đây Đấy. tiếp tục là bầu cua này hột bầu cua này không hề hít anh em thấy chưa Đấy, anh em đến sân chơi để kiểm tra mà nó hít chặt như này anh em nên đi về cho tôi Đấy, anh em tôi khuyên anh em này anh em không nên chơi tại vì nếu anh em mà cứ anh em chơi thì chắc chắn anh em sẽ là người thua cuộc thôi Đấy, anh em không bao giờ kiếm lại tiền từ cái sân chơi đấy ở đây thì giờ tôi vào tôi test luôn thực tế luôn cho anh em để anh em biết được cái độ hiệu quả và cách đánh của cái máy này như thế nào đây đầu tiên là test cho anh em về sóc đĩa này đấy, cách thức sử dụng này như anh em thấy ở bên đây này anh em chỉ cần khởi động máy đi đấy, anh em bật vào chế độ nguồn của nó này anh em đến sân chơi anh em cứ cất trong túi quần túi áo thì khoảng cách là từ 5 đến 10 mét trở lại máy nó tự động phân tích nó báo về cho anh em và nó báo như thế nào thì đây lẻ sẽ là một dung mà chẵn sẽ là hai dung đấy về sóc đĩa nó sẽ có hai nhịp dung như vậy thì ờ, thì giờ tôi vào test luôn cho anh em để kiểm chứng luôn cho anh em về đồ đạc luôn này à, thì ờ, cái máy này tôi cầm trên tay hoặc là tôi để ở dưới đây thì nhịp rung nó êm lắm nên anh em không thể nào nghe được đây tôi chuẩn bị sẵn cốc đây đấy chuẩn bị sẵn một cốc đây này để cho anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi nè tôi để gọn ở đây nè tôi bỏ máy ở cốc này anh em nhé đấy giờ vào test thử luôn trực tiếp cho anh em này đấy cứ lẻ một chặn hai nhá đấy, anh em cứ nghe máy anh em đánh cùng tôi nè thì vừa rồi này tôi nhận được là máy báo một dung này một dung tương ứng anh em đánh lẻ này đấy mở này đấy, có lẻ anh em thấy chưa ba trắng này đấy một ván chuẩn xác này đấy test ván thứ hai này Đấy, về cái bán thứ hai này máy báo là cho tôi biết là hai dung này, hai dung anh em đánh chẵn anh em nhé Đấy, đặt một tỷ vào chẵn này. À, có hai tỷ cho anh em, tứ từ trắng này đấy chuẩn xác này đấy sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé bất kể ai làm tạ cũng được đấy từ cái lúc mà từ cái khoảng cách mà từ cái uh, bát đĩa này đến cái máy ở chỗ ngồi của anh em này à, cứ 5 đến 10 mét trở lại à, độ uh, bắt chuẩn xác của nó báo 100 trăm cho anh em anh em biết trước kết quả anh em đánh như bán uh, tiếp theo này tôi nhận được máy báo một dung này một dung là tương ứng anh em đánh lẻ anh em nhé đây đặt một tỷ vào lẻ này mở này Đấy, có để anh em thấy chưa này cho anh em xem này vị chồng vị vẫn báo bình thường này Đấy, ba đen này Đấy, thì thời lượng video nó cũng không có nhiều nên là mỗi trò chơi tôi chỉ test cho anh em là 5 đến 7 tiếng bạc để anh em có cái thời gian anh em kiểm chứng cái đồ cùng với tôi để tiếp theo này tôi sẽ test cho anh em về cái trò chơi tài xỉu này Đấy, hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cái máy này khi anh em chơi tài xỉu anh em nhé Đấy, anh em không chơi anh em tắt máy đi này Đấy, anh em chuyển sang chơi tài xỉu anh em lại bật lên này anh em bật vào chế độ nguồn của nó anh em nhé đấy anh em đến sân chơi tài xỉu là nó sẽ bắt nó báo cho anh em và cách thức sử dụng cái trò chơi tài xỉu nó cũng rất là đơn giản thì nó cũng sẽ có hai nhịp rung nó tương tự như là trò chơi sóc đĩa đấy như anh em thấy đây đây tôi chuẩn bị luôn cho anh em này như tài máy nó sẽ báo hai dung mà xỉu máy nó sẽ báo một dung đấy anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi này đây vào test luôn thực tế luôn cho anh em này đấy cứ tài hai xỉu một anh em nhé Đấy cái bán đầu tiên này tôi nhận được là máy báo hai dung này hai hai dung đánh tài anh em anh em nhé đây mở luôn anh em xem này à, có tài anh em thấy chưa đấy hai năm sáu mười ba điểm tài đấy, bán đầu tiên chuẩn xác này À, một dung này một dung đánh xỉu này đấy bán trước là hai dung này anh em đánh tài này bán này một dung anh em đánh xỉu anh em nhé mở này Đấy, có xỉu anh em thấy chưa Đấy, 113 5 điểm xỉu Đấy, ván này sóc loạn đây này Đấy, sóc mạnh sóc nhẹ là bất cứ sóc kiểu gì cũng được Đấy, độ bắt xà nó từ 5 đến 10 nhé. về cái bán này tôi nhận được máy báo hai dung này hai dung anh em đánh tài anh em nhé đây mở xem có tài không này đây, có tài anh em thấy chưa hai năm sáu mười ba điểm tài đây, test cho anh em bán kỷ niệm này thì vừa tôi nhận được là máy nó báo là một dung này một dung tương ứng anh em đánh xỉu anh em nhé đấy, riêng về cái bán này tôi bán nhà bán cửa này đặt cả người vào xỉu này mở luôn cho anh em này đấy, có xỉu anh em thấy chưa đấy một hai bốn bảy điểm xỉu đây thì tôi lại bỏ cái trò chơi là tài xỉu ra này đấy tiếp theo tôi test cho anh em về cái trò chơi bầu cua này đấy cách thức chơi bầu cua nó cũng đơn giản thôi đây tôi bỏ lại này lấy cái máy ra này đấy giờ tôi không chơi nữa tôi tắt máy đi anh em nhé đấy tôi chuyển sang chiếc bầu cua tôi bật lên này đấy, tôi bật vào nút nguồn này cho máy nó khởi động lên này đấy, tôi bỏ cốc này là anh em chỉ cần làm theo tôi hướng dẫn này anh em đến sân chơi đấy bất cứ sân chơi nào cũng được nó sẽ báo về cho anh em đấy về cách thức chơi bầu cua thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em đây đấy như bọn anh em thấy này bầu nó không dung cua là một dung ngắn tôm là một dung dài cá là hai dung ngắn gà là hai dung dài nai là ba dung ngắn đấy anh em chỉ cần bỏ vài phút ở nhà anh em nhớ các nhịp dung của nó đấy sáu cái nhịp dung này tương ứng với sáu của mặt hột bầu cua đấy, anh em cứ thế anh em chơi anh em chắc chắn anh em sẽ kiếm được tiền thì đồ đạc cái hồi nãy tôi đã chuẩn bị ngay từ đầu ấy tôi test thử đồ đạc cho anh em để kiểm chứng luôn cho anh em là đồ 5 năm đồ xanh chín anh em nhé giờ tôi vào test luôn thực tế luôn cho anh em biết sử dụng cái máy này Đấy, test cho anh em luôn này thì như cái ván đầu tiên là tôi nhận được là hai dung đấy cụ thể gọi là hai dung ngắn anh em nhé đấy tôi chuẩn bị luôn anh em đây này hai dung ngắn này tương ứng anh em đánh con cá này đây mở xem có cá không anh em nhé à, hai cá một gà đấy chuẩn xác chưa anh em à, test đoán tiếp theo này thì như cái bán tiếp theo này tôi nhận được máy báo là một dung này đấy cụ thể như một dung ở đấy gọi là một dung ngắn này đây một dung ngắn tương anh em đánh con cua nhá anh em nhìn đây là, đây, một ờ, ngắn là đánh cua này em mở luôn xem có cua không anh em nhá đây đặt một tỷ vào cua này đây, đánh một được hai anh em thấy chưa hai con cua một con cá đây, sóc tiếp cho anh em này ván này sóc mạnh này như cái ván này tôi nhận được máy báo là hai dung anh em nhá hai dung cụ thể như ván đầu tiên gọi là hai dung ngắn này hai dung ngắn này là đánh cá này anh em này đây, ván này đặt 10 tỷ vào cá này mở này anh em thấy chưa có 10 tỷ chưa đấy một cá hai cua đây thì à, như cái bán này tôi à, sẽ cầm trực tiếp máy này trên tay đấy như anh em mà nhớ anh em thắc mắc ngay từ đầu ấy anh em uh, tôi test thử hàng thử đồ cái máy này cho anh em đấy, rất là nhớ anh em là chắc cũng thắc mắc là liệu ờ, nhịp dung nó to như vậy anh em đến sân chơi yên tĩnh anh em liệu anh em cất trong người anh em có bị phát hiện không như cái ván này cầm trực tiếp với máy trên tay này đấy để tí tôi sóc xong tôi để ở đây cho anh em nghe cầm trực tiếp trên tay để anh nghe anh em nghe xem anh em có phát hiện được nhịp dung của nó không anh em nhé đây test luôn cho anh em này đây để sát vào đây này. đấy thì ờ, như ván này tôi nhận được là một dung này tương tự như là một dung dài anh em nhé đây một dung dài anh em đánh con tôm này đây. Đây, một dung dài đánh tôm này đây mở luôn cho anh em xem có tôm này đây, anh em thấy chưa ba con tôm đây, chuẩn xác chưa anh em đây, test cho anh em bán kỷ niệm này đây bỏ khát sát đây cho anh em nghe đấy như ván này tôi nhận được là hai dung này hai dung ngắn này anh em thấy là hai dung ngắn là đánh cá này đây đấy bán này tôi bán nhà bán cửa đặt 10 tỷ vào cá này đây mở này anh em thấy chưa ba cá đấy chuẩn xác chưa anh em thì giờ tôi cũng chơi nữa tôi tắt máy đi này đấy thì vừa rồi tôi cũng đã test sơ qua cho anh em để anh em biết được độ hiệu quả của máy này à, những anh em nào quan tâm anh em có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy thì tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em những anh em nào không hiểu tôi tư vấn miễn phí cho anh em thì ngoài ra những cái sản phẩm này ấy, công ty chúng tôi còn à, cung cấp tất cả các thiết bị đồ chơi là bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài đá đá gà đấy, anh em nào quan tâm anh em cứ liên hệ tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em thì, à, công ty chúng tôi thì có hai cơ sở công ty cơ sở thứ nhất là à, ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở hai là bến xe miền đông sài gòn đấy anh em gần anh em có thể mang trực tiếp đồ đạc quân vị nắp đĩa của anh em qua để anh em test hàng thử hàng trực tiếp đấy khi anh em qua thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cụ thể cách chơi cách sử dụng cái máy như thế nào còn khi anh em ở xa anh em không đến được ấy, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại hiển thị trên màn hình cho tôi đấy tôi sẽ gửi hàng về cho anh em khi hàng về anh em chỉ cần là kiểm tra test hàng xong thì anh em lấy anh em thanh toán Một trăm trăm cái máy AI7 này nó sẽ giúp anh em kiếm được tiền đấy thì uh, để tránh anh em mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng thì anh em cứ phải liên hệ vào trực tiếp cái số điện thoại hiển thị trên màn hình cho tôi anh em nào không hiểu tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em đấy à, thì thời lượng video nó cũng không có nhiều đấy, tôi xin kết thúc video tại đây đấy, lúc nào anh em rảnh anh em cứ ghé qua đấy để tôi, tôi có cơ hội tôi giúp đỡ anh em để anh em kiếm lại những gì anh em đã mất trong cái thời gian anh em đánh xanh chín đánh đỏ đen đấy xin chào tất cả anh em